Ok hello xin chào tất cả anh em nhé Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Sài Gòn Thì đây ngày hôm nay mình cho anh em cùng xem cận cảnh về một con máy đánh bài mà bên mình mới về hàng Đấy một con máy đánh bài mà hình thức của nó này anh em có thể nhìn thấy Một con máy cảm ứng không khác gì một con Oppo đấy hay các cái dòng Samsung anh em có thể nhìn khi anh em sử dụng con máy đánh bài này có thể lắp sim nghe gọi hoàn toàn bình thường nhắn tin thoải mái luôn đấy và một cái điều đặc biệt của cái dòng máy đánh bài mới này ấy, là khi anh em đi chơi là nó sử dụng pin rời cho anh em đây ví dụ như đây có một cục pin rời đấy còn tai nghe thì à, máy đánh bài nào nó cũng có bộ tai nghe siêu nhỏ này rồi thì mình sẽ không giới thiệu đến tai nghe nữa đấy pin rời. việc khi anh em đi chơi sử dụng này ví dụ như đây anh em có thể nhìn có thể tháo ra một cách dễ dàng anh em thay pin ví dụ đang chơi hết pin anh em lấy cục pin dự phòng này anh em lắp vào chơi tiếp hoàn toàn là ok rất là tiện lợi cho anh em khi sử dụng con máy đánh bài này đấy một con máy đánh bài mà anh em có thể là sử dụng chơi được rất là nhiều trò chơi mà liên quan đến bài lá đấy các cái loại trò chơi ví dụ như là sâm lốc tiến lên hay là ba cây liêng phỏ chắn bình 13 lá bình 6 lá hay là bài cả, xì tố xì rách đấy gần như là tất cả các cái trò mà liên quan đến bài lá là con máy đánh bài này đều có thể chơi được cho anh em đấy chỉ có một cái lưu ý nho nhỏ cho anh em là khi anh em đi chơi sử dụng cái con máy đánh bài này thì anh em bắt buộc là anh em phải đưa được bài của mình vào đó bắt buộc phải đưa được bài của mình vào anh em nhé tại vì sao lại như vậy tại vì con máy này không thể chơi được cả các loại bài chơi đấy mình nói luôn với anh em là như thế để tránh mất thời gian của anh em là nó sẽ không chơi được ở trên các loại bài chợ mà nó chỉ chơi được bài của nó thôi bài của nó thì à, anh em có thể nhìn thấy đây đây là một mẫu bài hai ca xanh cực kỳ là cứng này. đó anh em có thể thấy rất là cứng cho anh em bài thì làm cực kỳ là đẹp rồi đấy còn chuẩn đẹp hơn cả bài chợ anh em ạ đấy thì à, cái loại bài này thì có rất là nhiều loại cho anh em lựa chọn ví dụ như là cái mẫu hai ca xanh đây hay các cái mẫu hai ca trắng mẫu đô la kim cương mẫu dòng xanh dòng vàng đấy rất là nhiều loại mẫu cho anh em thì anh em hoàn toàn yên tâm là không lo về mẫu của bài máy này đấy còn với cái chất lượng và hiệu quả của con máy đánh bài này nó đem lại cho anh em như thế nào thì mình sẽ test luôn cho anh em cùng xem nhé đấy thì khi anh em đi chơi sử dụng con máy đánh bài này anh em cần đăng nhập vào trò chơi thì cách đăng nhập như thế nào đây cách đăng nhập của nó anh em bấm gọi anh em bấm thăng 1388 thăng nó sẽ hiện lên một cái giao diện game như thế này đấy anh em bấm vào được hạ cánh nhé Đấy. Thì khi vào trong này rồi anh em có thể thấy nó hiện lên rất là nhiều mục khác nhau Thì những cái mục này thì mình đã có dành riêng clip để mình à, hướng dẫn cho anh em và mình chỉ cho anh em biết rồi Đấy còn trong cái clip này thì mình à, sẽ test cho anh em về cái độ nhanh và độ hiệu quả của máy khi đi chơi Đấy ví dụ như mình sẽ test cho anh em một cái trò đó là trò chơi liêng là cái trò chơi rất là thông dụng đối với anh em ba miền đấy ở đâu anh em cũng chơi cái trò này đúng không ạ đấy mình sẽ test cho anh em trò chơi liêng này anh em bấm vào đấy thì ở cái trò chơi liêng này ấy, đây ở cái trò chơi liêng này nhá thì anh em lưu ý giúp mình là cái trò này nó sẽ có hai chế độ báo cho anh em đấy cái chế độ báo là bỏ lá để bài anh em được bài lớn nhất đấy hoặc là chế độ mà cắt lá để bài anh em là bài lớn nhất đấy thì ở cái chế độ này ấy thì khi anh em máy báo này máy báo như thế nào đây mình sẽ bấm bắt đầu trò chơi cho anh em anh em cần đặt bài xuống máy báo hai cho anh em tức là sao tức là anh em chỉ cần bỏ đi cho mình hai lá này một này hai lá và anh em chia chia bài đấy mình đang để là bốn nhà đấy thì khi anh em chia thì bài của anh em sẽ là bài lớn nhất đấy anh em thấy không rất là ok cho anh em nha 8 điểm này ở cái chế độ báo nhà lớn nhất này thì anh em sử dụng thì ok rồi đấy khi mà anh em cắt lá này máy báo số mấy thì anh em chuyển bỏ đi bấy nhiêu lá là được đấy, bỏ đi bấy nhiêu lá này một này anh em bỏ đi một lá sau đó anh em chia đấy chỉ cần 6 điểm thôi bài anh em vẫn là lớn nhất ở trong đây so với các cái bài còn lại anh em thấy không? đấy tại vì cái chế độ cắt lá này ấy, thì thích hợp cho những anh em nào mà hay chơi anh em hay bỏ lá anh hay, hay em cắt lá thì nó sẽ ok còn đối với những anh em nào mà hay đánh ẩm tẩy ấy ví của anh em đánh ẩm tẩy nhé đây mình sẽ cho anh em xem anh em đánh ẩm tẩy thì anh em nên sử dụng cho mình cái chế độ là gọi là chế độ báo nhà lớn nhất cho anh em đấy chế độ báo nhà lớn nhất là sao tức là khi mà anh em chơi ấy đấy, ví dụ như mình sẽ đặt bài đặt cho anh em cùng nhìn này đố tức là sao máy báo 4 anh em sẽ không phải bỏ đi bốn lá nữa mà nhà số 4 này sẽ là nhà lớn nhất thì khi anh em đánh ẩm tẩy ấy, anh em biết được nhà nào lớn nhất rồi thì anh em có thể là né anh em không đánh nữa đúng không ạ Đấy, anh em có thể thấy bài ẩm tẩy là bài này 9 8 9 10 liêng rất là lớn đúng không Đấy thì các cái bài còn lại dù thậm chí anh em được có 9 điểm hay là anh em được có liêng mà người ta báo máy nó báo cho anh em là bài khác lớn nhất chứ không phải bài của anh em thì à, lúc này anh em vẫn bỏ bài đi đó anh em nghe không ạ máy lại báo 4 tiếp tục thì bài số 4 vẫn sẽ là bài lớn nhất ở cái chế độ báo tụ lớn nhất này đó 9 điểm vẫn lớn nhất ở trong đây đấy rất thích hợp cho anh em đi đánh ẩm tẩy rất là ok và hiệu quả anh em nhé đấy chế độ này thì cũng à, rất là ok cho anh em đấy dễ sử dụng một con máy báo này mình sẽ cho anh em cùng xem về cái độ báo nhanh của nó anh em chuyển đặt bài xuống này rồi đặt bài xuống ba này ví dụ nhá anh em cắt lá này đấy anh em bỏ tụ này đi này đây chia đấy máy báo một chia thì nhà anh em vẫn sẽ là nhà lớn nhất đấy máy báo một mà đấy máy báo một nên là bài của anh em sẽ là bài lớn nhất anh em có thể thấy đây lương bảy liêng chín rất là ok cho anh em nhá đấy thì à, còn về những cái cách cài đặt hay là cách sử dụng hay chế độ cài đặt như thế nào thì anh em có thể vào kênh youtube của mình đấy là có hướng dẫn chi tiết cụ thể cho anh em thì uh, những anh em nào mà đang xem video của mình đây anh em muốn tìm hiểu kỹ hơn cho mình đến cái bộ sản phẩm máy đánh bài này hoặc anh em muốn sở hữu ngay cho mình bộ sản phẩm này thì có thể là liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình 0564177777 đấy anh em có thể là kết bạn nhắn tin qua Zalo cho bên mình hoặc gọi điện trực tiếp đều được sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em anh em nhé thì đối với những anh em nào mà gần cơ sở bên mình thì anh em có thể đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về sản phẩm bên mình thì có hai cơ sở cơ sở một là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh thế anh em đến nơi anh em alo đến số hotline trên màn hình cho mình đấy sẽ có người ra đón anh em dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về các bộ sản phẩm luôn còn đối với anh em nào ở xa khi đặt hàng bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện thì tất cả anh em mà khi nhận hàng hóa của bên mình ấy đều được phép kiểm tra hàng sau đó mới phải thanh toán tiền là rất là thoải mái cho anh em thì à, cuối video mình cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo